Hello, xin chào quý vị. Uhm, hôm nay tới giờ à, mình à, chia sẻ với vị uh, nghe rồi. Hôm nay uh, mình sẽ hát cho quý vị nghe một bài đó là bài Tiếng Ngọc của tôi. Bài hát rất là quen thuộc. Bài này của ca sĩ Trần Vũ. Cảm ơn rất nhiều. Trên đường đi về tình cờ tôi gầm em người con gái trên lầu cao sao hả cho rực rỡ hồi hồn chôn chân tôi đứng lặng câm lung linh màu mắt tóc mây vương nắng hạ tôi cứ mãi mê nhìn nàng thẹn thùng bốn mắt nhìn nhau nàng cười như mơ để hồn tôi ngẩn ngơ không hẹn không hò ngày nào tôi lại đến cao cao mong gặp nàng tiên liệm hồn để rồi một hôm có buổi hoa mười giờ trên cao lao vút vào tôi nâng niu hồn hoa em trong trang sách nhỏ tôi cứ mãi mê tìm nàng mười giờ đã nói hẹn nhau thầm đặng tên em tí ngọ là của riêng tôi nhỏ trọn vào lòng niềm thương nhớ bâng khuâng yêu ai thao thức bao đêm dài thương tiếc thật nhiều gửi với lòng em đến người yêu thư xanh màu xanh ước hẹn đôi lần muốn ngỏ những ngày ngùng cứ biết vậy thôi xuân qua rồi nắng hạ vàng tôi về thăm nàng thăm họ hàng xa vẫn ngày qua hết một mùa hè ròn ràng tôi lại đến tìm người con gái trên lầu cao mong rằng chưa nói một lời tình ngọt của tôi trên lầu hoa đầu gọi sau nghe hoan vẫn điều hiu gao tôi biết kiếm phương trời nào mười giờ đã yêu lòng nhau mười giờ đâu thì ngọ giờ nơi đâu đêm đêm về căn gác nhỏ chọn vào lòng niềm thương nhớ màu xanh nước hẹn đôi lần muốn ngỏ nhưng ngày ngùng cứ biết vậy thôi xuân qua rồi nắng hạ vàng tôi về thăm đàn thăm họ hàng xa vẫn ngày qua hết một mùa hè gọn gàng tôi tìm đến người con gái tôi thầm yêu dấu gần chưa nói một lời tình ngọt của tôi trên lầu hoa đầu gọi sao nghe hoan văn điều hiu trên ngôi nhà cũ hú dây leo kinh gào tôi biên kim phương trời nào mười giờ đã nói hẹn nhau mười giờ ở đâu tì ngò giờ nơi đâu trên ngôi nhà cũ gao tối biên kim phương trời nào mười giờ đã nói hẹn nhau mười giờ ở đâu tí ngò giờ nơi đâu cảm ơn quý vị nhiều hẹn quý vị ở chín à, giờ tối mai